65 6,5 phân đây thì đây là vỏ ngoài cái hộp của máy là máy có thể chịu đựng được nhiệt độ 200 độ C này 100% là bằng giấy đồng này đấy hãng Makute à, ờ, dòng Makute này là dòng uh, nội địa của Trung Quốc quý vị và các bạn nhé này hàng rất là chất lượng sau đây tôi sẽ ờ, mở máy ra cho quý vị và các bạn cùng xem thùng máy sau khi đã mở ra đây thùng bằng ờ, sắt rất là chắc chắn này đây là chữ Makute hình máy đây tôi sẽ mở ở trong hộp ra cho quý vị và các bạn cùng đây máy của chúng ta đây Máy có cân nặng 26kg Khá là nặng phụ kiện theo máy thì gồm ờ, có túi đựng ờ, có hai cái dây than dự phòng này có một số ờ, dụng cụ để tháo mở máy và có một cái lọ để đã nhốt cho máy sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành đây thì máy ở đây đi theo máy ờ, gồm có hai cái mũi đây đây có hai mũi đây đây là một cái mũi đục này và đây bột mũi nữa Đấy. cái mũi này thì à, dùng càng lâu thì nó sẽ càng nhọn ra nhé quý vị nhé dùng càng lâu thì nó sẽ sắc hơn nó sẽ nhọn ra Đấy. có hai mũi theo máy đây đây là tổng thể của máy đây tay cầm này đây chỗ lắp mũi vào này nhìn cái nước sơn của nó này rất là đẹp cò của nó đấy chỗ này là than này dưới này là động cơ của nó đây tôi sẽ quay toàn cảnh cho quý vị và các bạn cùng xem đấy đây là có chữ ờ, Makute dập nổi này đây có chữ marco tay dập nổi đây đây là ghi thông số của máy Makute đây DH65 à, ờ, sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà hàng nội địa hàng chất lượng đấy nhìn rất là đẹp cái tay này có thể xoay điều điều điều khiển được ờ, cái thế cầm tay của mình này. nhìn cái nước sơn rất là đẹp rất là chắc chắn luôn thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy máy đục bê tông Makute thì ờ, vui lòng liên hệ ở điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Điện Máy Cường Linh, bấm đăng ký kênh để xem thêm các video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn à, quý vị và các bạn.